พิสวาสปนีนะตัวนี้ตุกงเกนิเป็นบางอย่างคริสต์คำโนเตนอีกปอลบีเบียกินปันไปสนุยามเกนกงเก่นิก่งกอรีเสิร์ชก็หิไลนะบางตุไลคำโนเตน a Christian hiu na ana bang lai nu le ba ten hai ta khit ai hang ba hang yam ki Christian hin on nom lo ai ke le ki kher non lo ken zong ni nai ta teng pan ko mu te lam nam sa bian ne ba ji le ke zong ta teng ke ngai sung nge amao ba hang yam Christian ke hi on lo ji te pen a feeling ken zong te na I hang Christian is a tua tam reason tam pi om si na akhat na ben ken abang gen ding na akhat na ben kasi ate kong ken question ni le tua ding kate lo te kong kasi ate kong kabag dong ding le pahang hiam i example kaya le pahang hiam um pasyan kalbek om si na I hang pasian pahol ne na pasian topa le pasian khasiang tho om hiam ken te lo the no mi nge chi te amang ong dong loi na ai hang ong tai zo chi pa hang the lo na yam nam krishni lo no le hi le the ding ni le chi amao twa teng a za ko te lao pian tai na dong nam na lo o ke ka the ke te krishni lo en te chi na to le amao da the we pa hang yam ken the lo กีคริสต์นิลโอมโนจีเจยนัยอารังคัดเป็นอารมณ์เต็มไปกีเอ็นซูเอ็นเชเกน้องตรงนี้นะน้องน้องลูกปีก็จีน่ะน้องโลโมแกนจีกอันแรกมาทุ่งเงินเ่ที่เป็นขัดเวนี้ไปกี่ลูกปีกาตั้มปีเห็นตาบะฮังตัวนี้ไปปั้นนั่งเห็ดสอกยามจีน่ะบังมาจีนั่นหรอแต่เป็ปั้นจงเกต้องจุ่มไม่ปั้นเนี่ย 음, 계속 감람할 때 아직 이게 제일 아닌 마항양 아마 엉컬시나 게임이랑 때랑이 너무 다른 게나 있으니나 아마 나바랑종 이 강아종 웅칭이 깬 아피링 테일러 또 벤이 너무 ท나 아랑 벤 깬. với lại about ông cái xe tế không để còn nữa là cái bà tên cái cái feeling about understand rồi chỉ tên rồi chỉ và em sẽ lại bia kinh tên ông hiện đàn bèn traditional và gì là cái bèn câu tuân 20th century ông tay chàng bà hang 以 na tem khong ong hel isin pen pen um, mm, to ba dây số ong lại ran ông hel giải yang gì na to ha zong pe sang na in because nên lệ jin tôi lại zong iphone pe không update mà tôi lại tôi lại sang pe zong nên lệ jin computer te công tung je technology để ilaisin natin zong update zel laisin na regular na um, natin help po mo yan na gran ipaw ran ipuanten zong iset ran kibang non loe và paten pa ko mo de um kham no te ate sam thei na ding hun maybe isaten zong um a hel thei na ding athak ku zong ko dai tam mo y không nấu tê ăn ngày xuân nồi đàn à thế thêm đồ đàn ní mình hiện cuối rồi tầm bao nhiêu chị lại rằng thầu bèn đi xin ra điểm bèn hấp hấp sơ loại khách sạn tổ lô tờ khách sạn tổ lô tờ nên xin lên dòng tốn biết thế thế lại rằng thầu đàn dòng bèn nên xin lên y interpretation về không tắm mà mày tòa hang amount, i các vật tên lại có research lại tên amount, khi lùi loài nạ kế tòa apply lộ bí bà hàng kế của linh hàn dì chàng tòa hàng kinh cái đấy đàn bèn nạ um, ki isin i i dan pen ki ade kul zoda ne ma ama um, ki ki um ki sympathize chaina ringun den he ringun to achumna alina tangkhat nuena science ki twak lo hi 如来三世道，一般所带将以来，以如来地空，阿来阿能地空，本高提起来莫一时不变，爱行嗯。你嘅咁多人希嘅氣路，把音節在前希嘅路子，愛幾叻，大馬呢那愛行，那件大難路。 vì because thế này nè, tua pen tua trung thầy xia mình sai dùng subject cần ục mà mày tua pen ai hăng ít thấy na đến pen mà science pen pasian nên bồi hi bồi phải hi ama pen lấy tung bồi aman thế cho lo đi tôi khi lại tobe kiloena raisang ro hai ta simle science to ito zo hi chỉ nang ngồi ringe như này, ai hăng, hang amao khang tên là sinh sin zo the na ringon sa tên zong hu kul hi khang no tên pen khang no tên chi ai hăng, khang no tên toàn tên zong nào bằng thế là lại hi chỉ và thế của lên này amao pen rồi, 은양 때 희나이로의 장먼 Tole adang mu pen tế, no te Atua mu pen amaon Um non lo wing si mo Reason này lo Ke guai lua mo Ai ke le Hak sa lua chi Ai ke cái là sak na to ki tok lu ki Or um, Ke to cái tổ cái tổ chụp pilo vai chẳng của kênh gì miệng tên về bà xem thầy lô thầy nghe lô tế miêu ama lên cả kênh ôm thầy lê đuôi nạ bà hăng kê của linh à ama bên bà xem thầy nghe lô vai à ama bên bà xem thầy nghe lô nạ ai hăng mà lên mà lô thầy đàn đàn ôm nụ hiền นั่งเป็นประชาชนไท่เจ้าใครเป็นเอ่อใครเปนอะไรสิ่งเกี้แล้วใครเป็นองค์กี้เลสินนั่งอะไรเป็นเราไว้จะเิ้งฮี่ because นั่งนานาเทเลอาทางนั่งหิเกเลนาเทเราสร้าง เราไว้จะเิ้งฮีเจอจังตัวเสียวเงินแค่นี้นะตัวห้อง in Gageno Afana เป็นกู้คำนเราได้เป็น e generation ดังเตลานฮิโล go internet access สังปีปีนี้นะมันโลและมันเตคง go อิวรุด research เทียนะใบมามาไอหังตัวเอาไปลงลนาขัดเป็น uplona te khom ko kingai sun thei hi mi tam pi pi to ki khol pa pa wai chang amawen taman ki ba hang to ne hi yam te zong erung sima da te khom thei chang le chang lu zong a zong gen ki ne mi ten hiran mi ten hiran da naung da yin chi atwa hang ko zong ta bằng laitakin i anang pangai wa hir keile chuwa ge anu te haitakin ingai keile ama te zong Christian lo nang so khathe ding hi atwa hang na nào ông đợt lệ mò hụ quân mò ông đợt cái lệ dùng nói lệ ba tên nó đợt lệ khờ nó tên ở lùng nòng thề vậy toate. În genunchi, da.